trong cái video này thì chúng tôi à, xin chia sẻ đến quý vị về cái cách đặt ờ, tỳ hưu cho cái đào hẻm của một cái khu dân cư Đó. thì đây là một cái cái cái, cái khu dân cư hai bên cũng có khá là nhiều nhà cửa Đó. Đó. đây là cái đường chính ở bên ngoài Đó. và ở đầu hẻm thì bà con ở trong hẻm người ta mới à, đặt à, hai cái con tỳ hưu à, hai cái tượng tỳ hưu hai bên hẻm như thế này thì chúng tôi chia sẻ cái hình ảnh thực tế để nhiều khi là có một cái khu dân cư nào đó mà mọi người cũng muốn đặt tỳ hưu thì có sẵn cái video như thế này trên internet mình tham khảo à, từ đó mình à, cách điệu à, mình biên tập mình cải biên thêm để cái cách đặt tượng tỳ hưu ở cái xóm của mình nó được à, đẹp hơn được à, trang trọng hơn phù hợp với phong thủy hơn à, thì chúng tôi đã chia sẻ khá là nhiều cái video về cách đặt tượng tỳ hưu à, ở trong công trình như là tòa nhà văn phòng à, tòa nhà khách sạn à, rồi à, à, các cái công trình kiến trúc khác à, thì ở đây là người ta đặt cái tượng tỳ hưu à, phía trước cây lâu vào chính à, cái đầu hẻm của một cái khu dân cư cũng khá là lớn đó, à, chúng tôi quay hình ảnh <clears throat> từ thực tế ở đây là người ta đã đặt rồi đó, à, thì à, mình có thể tham khảo thì người ta đặt hai cái tượng tỳ hưu không có song song với cái cạnh dọc của tuyến đường à, cũng không có vuông góc mà người ta đặt xéo đó là à, cái mặt à, của tượng tỳ hưu á, thì quay nhẹ về tim đường và hai bên quay và đấu xứng à. khu dân cư này cũng, cũng khá là rộng à, có nhiều nhà cửa à, cũng khá là sang trọng cao cấp thì cũng như các cái video khác thì chúng ta cũng nói xa về tỳ hưu để mọi người khỏi phải mất công tìm cái thông tin đọc hiển nhiên là nếu mà muốn cụ thể hơn thì mọi người cũng có thể đọc thêm tài liệu còn tóm lược về tỳ hưu á, thì đây là một cái là à, thiên lập ừ, tịch tà hoặc là bách giải có nhiều nhiều cái tên gọi như vậy là một cái loại thị thú hung mạnh trong thần thoại theo truyền thuyết thì à, tỳ hưu là người con thứ chín của Long Vương à, khi sinh ra thì ừ, tỳ hưu đã là sinh vật đẹp nhất vẻ đẹp của tỳ hưu được tập hợp ừ, từ những bộ phận đẹp nhất của các loài vật khác như là dáng là dáng sư tử đầu rồng à, thân ngựa chân thì của kỳ lân đầu thì có sừng nhẹ Đó, lưng thì có cánh cánh ngắn thôi Đó. tỳ hưu thì à, cũng theo truyền thuyết á, thích ăn vàng bạc châu báu nhưng mà lại không có hậu mông nên chỉ có thể thu đồ ăn vào mà không thể thả ra Đó thì hưu do không có không không có hậu mông à, nên là chết rất là sớm ngọc hoàng thương tình nên rước tỳ hưu về làm linh vật tài lộc và phụ trách dò xét ngăn cản tà ma quấy nhiễu à, thiên đình à, do cái truyền thuyết như vậy cho nên là các cái nhà kinh doanh à, làm thương mại à, thì người ta rất là hay đặt tượng tỳ hưu trong nhà trong phòng khách à, trong cái à, không gian làm việc à, trước cổng ví dụ như trường hợp ở đây là khu dân cư này người ta cũng mong muốn được làm ăn thịnh vượng kinh doanh thành đạt cho nên người ta mới đặt hai cái tượng tỳ hưu à, phía trước như thế này à, tượng tỳ hưu này thì cũng có khá là nhiều cái, ừ, hình ảnh cách điệu nhưng mà cơ bản thì như trong hình cũng như là như chúng tôi mô tả à, về chất liệu thì người ta có thể đắp nguyên cái tượng này bằng bằng vật liệu à, bê tông cốt thép phửa xi măng à, sau đó người ta sơn nhũ đồng à, như cái tượng này cái việc đắp như thế này thì cũng có thể là đắp ở, ở xưởng điêu khắc hoàn chỉnh sau thì người ta sẽ cẩu lên xe đưa về cái vị trí này và người ta lắp vô và cũng có thể là người ta đắp tại chỗ có những cái nghệ nhân người ta có thể đắp những cái tượng như thế này tại cái vị trí này luôn mà không cần phải đắp tại xưởng rồi à, người ta cũng có thể là làm cái chất liệu này là bằng kim loại hoàn toàn ví dụ như bằng đồng hoàn toàn à, hoặc là bằng các hợp kim sau đó người ta sơn nhũ đồng như thế này à, rồi có thể là bằng đá nung nước trong các cái video khác về tỳ hưu á, thì chúng tôi chia sẻ thì cũng có khá cũng có đầy đủ các cái, cái chất liệu như vậy ở đây thì do là đặt ở ngoài ngoài trời ngoài nắng ngoài mưa à, cho nên nó là người ta chọn cái chất liệu là đắp bằng à, bê tông cốt thép và bằng vữa xi măng sau đó người ta sơn nhũ đồng à, nó có những cái, cái vết rạn nứt như thế này để mọi người thấy ờ, đây là chất liệu bằng vữa bằng vữa xi măng và các cái cái ờ, vị trí vết nứt cũng như là các cái ờ, chỗ mà nhám nhám lốm đốm như này đó chính là cái hình ảnh của cái vữa xi măng mặt ngoài cái thân thì để cho chắc chắn đó, thì người ta làm một cái khung bằng Ờ, lưới thép và vữa bê tông bên trong trước sau đó người ta dùng vữa xi măng cát người ta đắp bên ngoài không sao hết những cái hình ảnh nó gồ ghề như vậy nó làm cho cái dáng của tượng kỳ lân được uh, uh, dũng mạnh hơn uh, được uh, mạnh mẽ uh, chứ không có làm cho cái hình ảnh uh, của tượng kỳ lân xấu đi ở đây thì người ta à, lấy cái điện tượng từ xưởng về sau đó người ta đặt vào cái mặt đường này thì chưa có hoàn thiện cho nên nó là à, nó cũng còn những cái hình ảnh như thế này sau này ta hoàn thiện đẹp thì nó sẽ đẹp hơn à, chúng tôi à, xin chân thành cảm ơn à, quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như là quan tâm đến video này à, quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được chúng tôi cập nhật liên tục những video mà chúng tôi quay được từ thực tế rồi post lên kênh hàng ngày để phục vụ quý vị